trong thế gian đang vui mừng đón xuân chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần ngắm rừng hoa đua mai nở tuyệt trần đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm sinh xuân đến mang cho một niềm tin đất mẹ vui bình yên xuân cày thêm nhiều luống hạnh phúc dâng chín miên xe những mối lương duyên mái tranh chung bóng nguyệt gia đình lại đón tin xuân tới đây với một xuân gian năm nay được tuần qua với một năm xuân vui vẻ đầm đà cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã trong thế gian đang vui mừng đón xuân chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần ngắm rừng hoa đua mai nở tuyệt trần đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân tôi đón xuân giữa lúc còn chín chinh chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm sinh xuân đến mang cho một niềm tin đất mẹ vui bình yên xuân cày thêm nhiều luống hạnh phúc dâng chiến miên xe những mối lương duyên mái tranh chung bóng nguyệt gia đình lại đó năm xuân vui vẻ đầm đà cùng xuân quên hết những chuyện bốn năm đã qua với một năm xuân vui vẻ đầm đà cùng xuân quên hết những chuyện bốn năm đã một mùa xuân qua mai vàng nở rộ con chưa về lòng mẹ quá hầm hiu Hàng đồng năm nay sao không về thăm xứ Bỏ lại nơi đây người mẹ yếu vai gầy Lại một mùa xuân, xuân không mang tiếng cười Xuân vắng nhà, xuân xa xứ người ơi Hàng tre quê hương sao vẫn buồn man mát mẹ yêu thương ơi con nói hẹn năm này xuân tha hương xuân nhớ nhà xuân đậm đà xuân thiết tha hàng cau bờ để xóm nhỏ con về bên mái tranh nghèo mẹ trong chờ đợi con ơi xuân sau con sẽ về mẹ chớ buồn lòng nắng chiếu niềm đau mùa xuân năm nay xuân man nhiều nỗi nhớ xuân mong chờ xuân cô quạnh người ơi xuân qua mai vàng nở rộ con chưa về lòng mẹ quá hầm hiu hàng đồng năm nay sao không về thăm xứ bỏ lại nơi đây người mẹ yếu vai gầy lại một mùa xuân xuân không mang tiếng cười xuân vắng nhà xuân xa xứ người ơi hàng tre quê hương sao vẫn buồn man mát mẹ yêu thương ơi con lỗi hẹn năm này xuân tha hương xuân nhớ nhà xuân đậm đà xuân thiết tha hàng cau bờ để xóm nhỏ con về bên mái tranh nghèo mẹ trong chờ đợi xuân sau con sẽ về mẹ chớ buồn lòng nắng chiếu niềm đau mùa xuân năm nay xuân man nhiều nỗi nhớ xuân mong chờ xuân cô quạnh người ơi đã mấy mùa xuân rồi con không về vui với mẹ cha khi qua mai qua đào khỏe xác trước hiên nhà qua cúc nở vàng tươi bánh chưng xanh anh em ngồi vui cười bên bếp lửa hồng thiếu mồi một mình con xuân về không được gần mẹ cha nước mắt mẹ đông đầy tuy có buồn nhưng vẫn thật vui thương cho cha ngày đêm mong nhớ dáng hao gầy thao thức mấy canh xuân chỉ mong sao anh em ngồi quay quần qua tết con về cha mẹ đừng chờ God. đã mấy mùa xuân rồi con không về vui với mẹ cha khi qua mai qua đào khỏe xác trước hiên nhà qua khúc nở vàng tươi bánh chưng xanh anh em ngồi vui cười bên bếp lửa hồng thiếu mồi một mình con nên xuân về không được gần mẹ cha nước mắt mẹ đông đầy tuy có buồn nhưng vẫn thật vui thương cho cha ngày đêm mong nhớ dáng nhau gầy thao thức mấy canh xuân chỉ mong sao anh em ngồi quay quần qua tết con về cha mẹ đừng chờ nơi đây nào ai biết không mang những hoài mong đi vào ngày tháng bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang tôi chúc gì đây vào mùa xuân này khi nắng vàng tới nhuộm làng tóc